Em học sinh lớp 8 thân mến, hôm nay cô hướng dẫn các em ôn tập tiếp cái chủ đề về phân tích đa thức thành nhân tử. Nhưng hôm nay cô sẽ ra những bài toán tổng hợp, sử dụng toàn bộ những kiến thức về phân tích đa thức thành nhân tử để chúng ta giải toán được không em nào? Bây giờ chúng ta sẽ tập trung vào bài 1 em nhé. Đó là phân tích đa thức sau thành nhân tử. x3 nhân x bình cộng 1 tất cả bình phương trừ 4 chữ x x bình trừ 9 tất cả bình cộng với 12x nhân x trừ 3 tất cả bình thì các em quan đó là những ca khúc nó sẽ phức tạp hơn các cái hạ tử nó phức tạp hơn cồng kềnh hơn rất là nhiều lần so với những bài trước đấy như vậy cô đã nâng dần mức độ học cho các em từ dễ tới khó từ đơn giản cho tới phức tạp đấy cho nên các em ai mà đã theo dõi từng video đầu tiên từng bài giảng đầu tiên của cô là em sẽ rất là hiểu bài đấy. và sau này chúng ta gặp những bài phức tạp này chúng ta sẽ không ngại nữa trong quá trình học đấy bây giờ chúng ta làm có a nhé thứ 3 x bình phương cộng 1 bình phương trừ 4 chính x. Thế giờ quan sát cái biểu thức ở câu A này chúng ta thấy rằng là à, mới đầu tiên đập vào mắt chúng ta đó là có nhân tử trụ đúng không nào? Đây là x mũ 3, đây là x vậy trước hết các em cứ việc đặt nhân tử chung đi rồi các tiếp tục xử lý bài toán đấy cứ đặt nhân tử chung cho có nhân tử như vậy thôi đặt nhân tử chung là x vậy bên trong của chúng ta sẽ còn cái gì Đấy. chắc chắn là bên trong này sẽ phải xử lý tiếp rồi phải không nào Đấy. x mũ ba đặt x ra ngoài thì trong sẽ còn là x bình nhân x bình cộng một tất cả bình trừ đi 49x đặt x ra ngoài thì còn 49 Đấy. được chưa Đấy. Thế bây giờ bên trong này chúng ta thấy cái gì chưa à, chúng ta thấy bình bình như vậy cái này sẽ là gì ta viết ra bình nhân x bình cộng một tất cả bình phương dùng công thức là nhân hai lý thừa đúng không thì này sẽ là bằng hai cơ số nhân với nhau x bình cộng một đấy tất cả bình phương đây cô viết thì nó ngọt nhỏ thì trừ đi vậy đây các con để đây là a bình phương đúng không trừ đi 49 cô viết thành là 7 bình phương đấy. như vậy ấy, nhân tử bên trong này tiếp tục phân đến từ thành nhân tử đó là a bình trừ Đấy, bây giờ chúng ta phân tích tiếp như vậy ta sẽ bằng x a bình trừ a bình vậy nó sẽ là bằng gì nhỉ x ta viết đây ngoặc vuông nhá bởi vì nó sẽ có ngoặc tròn nữa này mình viết ngoặc vuông x nhân x bình cộng một trừ bảy lại nhân với x nhân x bình cộng một cộng bảy đây bây giờ chúng ta phải thu gọn làm cho nó gọn gàng ra Đúng không? Vậy nó sẽ là bằng x này Bên trong sẽ là x mũ 3 cộng x trừ 7 Đây sẽ là x mũ 3 cộng x cộng 7 Được chưa các em? Bây giờ cái đa thức này đến đây như thế ta đã phân tích được thành nghệ Cái đa thức này thành nhân tử là x là một này vậy hai nhân tử này có phân tích được nữa hay không đấy thì chúng ta lại tiếp tục phải phân tích đi hiểu chưa nhá đấy vậy chúng ta thấy rằng hai nhân tử này nó sẽ không phân tích được nữa đến đây ta đã đưa cái này thành nhân tử kéo sang câu b câu b ta có x bình phương trừ 9 tất cả bình phương cộng 12 quan sát tiếp cái hệ đạn đa thức này ở trong cái bình phương trừ 9 này có x trừ ba nhân tiếp cộng ba mà ở đây cũng có x trừ ba vậy ta nghĩ ngay đến việc nó sẽ xuất hiện nhân tử chung x trừ ba đúng không? Đấy chúng ta phải suy nghĩ cứ phải suy nghĩ gặp bài toán là phải suy nghĩ rồi phải khai thác phân tích những cái thành phần của nó và, và bây giờ cô viết cái này thành là x trừ ba nhân x cộng ba nhưng đây là x bình trừ 9 tất cả bình phương vậy thì đây sẽ thành là x trừ ba bình phương nhân x cộng cộng 12x nhân x trừ 3 bình phương. Như vậy có hai nhân tử chung là x trừ 3 bình phương và em. Như vậy sẽ bằng x trừ 3 tất cả bình phương. Bên trong của nó là còn gì? Còn x cộng 3 tất cả bình phương cộng với 10. Đây, bên này chúng ta viết tiếp nó sẽ là x trừ 3 tất cả bình phương. Bên trong chúng ta tính toán ra là x cộng 3 tất cả bình phương đây là hằng thức a cộng b tất cả bình tính ra nó ra là gì a bình cộng mấy cộng 2ab tức là 2 nhân 3 nhân x là 6x cộng 3 bình là 9 9 cộng với 12 đấy vậy bên trong này ta viết tiếp cho nó gọn x trừ 3 tất cả bình phương thành là đây là 12 x bình phương cộng 6x cộng 12 là mấy? Là 18. Đấy. Cộng 9. Đấy vậy chúng ta xem là cái x bình phương cộng 18 x cộng 9 đó có phân tích được nữa hay không đúng không đấy có phân tích được nữa hay không chúng ta xem có phân tích được nữa hay không thì chúng ta sẽ phân tích tiếp Đấy. và chúng ta thấy rằng là cái x bình cộng 18 x cộng 9 là chúng ta không phân tích được nữa đấy cho nên chúng ta đến đây là kết quả là được rồi Đấy. như vậy trong bài học này cô đã đưa ra cho các em cái bài phân tích đa thức điện tử mà số mũ nó lớn và nó phức tạp hơn một chút và chúng ta cũng cứ thực hiện các bước tuần tự các bước suy nghĩ và sử dụng phối hợp các phương pháp bài để chúng ta làm bài nhé bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua bài thứ hai ta trở lại bài hai các em nhé bài toán chứng minh rằng n 3 trừ n chia cho 6 với mọi số nguyên lần thế tại sao cái bài này cô lại đưa vào cái bài phân tích đa thức ứng tử game bởi vì là khi giải quyết bài toán này thì phải sử dụng cái kỹ năng phân tích đa thức nhân tử đấy thế tại sao cái lúc đầu tiên họ phân tích đa thức nhân tử cô đã nói là cái bài cái việc phân tích đa thức nhân tử rất là quan trọng Đấy. và đối với học sinh lớp 8 các phải có kỹ năng phân tích đa thức nhân thì chúng ta học toán mới tốt thấy không nào đấy bây giờ cô sẽ hướng dẫn chúng ta sử dụng làm bài toán này bằng cách là các em phải phân tích ra thức n của ba trừ n này ra nhân tử để chúng ta tạo thành tích của các số nguyên liên tiếp và với lưu ý rằng là tích của n số nguyên liên tiếp thì sẽ chia hết cho n đấy vậy thì tích của hai số liên tiếp chia cho hai tích của ba số liên tiếp chia cho ba tích của bốn số liên tiếp chia bốn và vân vân đấy bây giờ chúng ta sẽ nhắc cái n 3 trừ n này ra nhân tử các em nhé nó giảm giảm chúng ta nháp này như vậy ta thấy là n 3 trừ n đa thức này là quá đơn giản so với khả năng phân tích của các em rồi phải không nào đấy nhưng mà lắp vào bài toán này chúng ta lại tưởng là khó nhưng mà thật ra bài toán này lại là cái việc quan trọng nhất là phân tích đa thức này thành nhân tử đấy, đấy chưa như vậy từ bài khó nó xuất phát từ cái bài cơ bản nhất bài dễ nhất n qua trừ n ta phân tích này có hai nhân tử chung là mấy à là n nhân tử chung là đúng không như vậy n qua trừ n ta đặt n ra ngoài rồi thì trong sẽ còn n bình trừ à, à thế thì n bình trừ một này lại thấy cái gì các à, lại thấy hằng đẳng thức đúng không như vậy sẽ là bằng n nhân n bình trừ một n bình trừ một bình là a bình trừ b vậy nó sẽ là n nhân n trừ 1 nhân 1 cộng 1 đấy là a trừ b nhân a cộng b vậy chúng ta sắp xếp lại chúng ta thấy là n trừ 1 nhân n nhân n cộng 1 à thấy ba nhân tử này nó như thế nào các em ba nhân tử này chính là ba một số dạng bài về chia hết cho các em thì đây là tệp của ba số nguyên liên tiếp nên nó sẽ chia hết cho ba chắc chắn điều đó đúng không à ta lấy hai số trong ba số này tích của hai số đây thì nó chia cho mấy nó chia hết cho hai tích của ba hai số này chia cho hai cho nên tích của cả ba số này cũng chia hết cho hai đúng không vậy tích này vừa chia hết cho hai vừa chia cho ba mà hai với ba thì là làm sao lại nguyên tố cùng nhau do đó tích này sẽ chia hết cho mấy à, chia hết cho 6 đấy đó là ta vận dụng một chút xíu về tính chất chia hết học ở lớp 6 đúng không vậy tích này trên 6 có nghĩa là n 3 trừ n này chia cho 6 có nghĩa là ta đã chứng minh xong bài toán này đấy, các mình hiểu chưa đấy. như vậy cái việc làm phân tích đa phần nhân tử là giúp chúng ta chứng minh được n 3 trừ n chia hết cho cho 6 vậy có dễ không rất là dễ phải không các em bây giờ chúng ta sẽ trình bày bài toán này nhé chúng trình bày ta có n 3 trừ n 7 à, đặt nhân tử chung n ra ngoài đúng không trong sẽ là gì là n bình trừ một n bình trừ một tiếp tục phân tích tiếp dùng hằng đẳng thức như vậy sẽ là bằng n nhân n trừ một ở nháp cô đã làm kỹ hơn rồi ở đây cô tắt cái bước đó đi nhé cô không ghi thành là n bình trừ một bình nữa đến đây chúng ta thấy rằng tích của ba số liên tiếp và cứ viết lại cho các em nhìn cho rõ n trừ một nhân n nhân n đây là ba số liên tiếp số này là đầu tiên n trừ một rồi đến n rồi đến n đúng không bây giờ ta nhận xem ta n trừ một nhân n đây là tích của hai số nguyên liên tiếp là tích của hai số nguyên liên tiếp hai số nguyên liên tiếp là tích của hai số nguyên chưa nó chia cho hai với mọi n được giữ nguyên cho nên là n trừ một nhân n nhân thêm n cộng một tích của hai số này chia cho hai cho nên tích hai số này nhân thêm một số nữa cũng sẽ chia hết cho hai với mọi n thuộc tập hợp số nguyên được chưa đấy ta lại có tiếp ta lại số nguyên liên tiếp là tích của ba số nguyên liên tiếp Đấy, nó là tích của ba số nguyên liên tiếp nên cái tích là n trừ một nhân n nhân n cộng một tích này sẽ chia hết cho ba với mọi người không em đấy vậy thì cái này chia cho hai cô ký hiệu là một chia hết cho ba cô ký hiệu là hai cùng với hai và ba là nguyên tố cùng nhau đúng không từ một hai cùng với hai và ba là nguyên tố cùng nhau tức là ước chung lớn nhất là một thì ta có n trừ một nhân n nhân n cộng 1 chia hết cho 2 nhân 3 là mấy? Là 6. Đấy. Như vậy một là nó chia cho 2, hai là nó chia cho 3, cùng với hai và 3 là nguyên tố của nhau. Cho nên tích này sẽ chia hết cho tích 2 nhân 3 là 6. Đúng không? Mà tích này chia cho 6 điều đó chứng tỏ rằng n mũ 3 trừ n chia hết cho 6 với mọi số nguyên tử và đó chính là điều phản chứng điều phản chứng Đấy, như vậy chúng ta thấy rằng là bài toán chứng minh chia hết nhưng nó cũng không phải là khó thực chất công việc chính của nó chính là phân tích đa thức n ba trừ n này ra nhân tử đúng không và em kết hợp với một chút kiến thức về chia hết lớp sáu cũng đã học thì chúng ta sẽ hoàn thành bài toán này rất là dễ dàng rất là nhanh chóng bây giờ cô sẽ chuẩn bị cho các em thêm một số bài tập nữa để các em làm nhé các em thân mến, đây là bài tập cô chuẩn bị cho các em. Thì các em về cố gắng là phối hợp tất cả các phương pháp mà chúng ta đã được học để hoàn thành các bài tập này các em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở bài giảng tiếp theo.